Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu bịp tại các sòng sới các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng. Với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bịp báo dung bốn mặt này, các bác chỉ cần đem vào sòng sới chơi thôi, đem một hột thôi nhá, hai hột còn lại nó là hai hột chợ. Các bác nhá hai hột còn lại là hai hột trợ và hột này các bác có thể luồn vào cho người ta lắc mình đứng ngoài cầm máy báo rung đánh thôi là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi được chưa ạ và hột tài xỉu báo rung bốn mặt nó sẽ báo gì nhất nhị ngũ lục tam tứ không dung các bác nhá nhất dung một cái nhị dung hai cái tam tứ không dung ngũ dung ba cái và lục dung bốn cái tất nhiên là mình dung nhất nhị thì mình đánh xỉu ngũ lục thì mình đánh tài rồi phản thì mình phải chịu bởi vì tài xỉu mà phản thế hột là chuyện bình thường đúng không ạ em à, các bác nào mà muốn được tư vấn hay muốn test hàng trực tiếp các bác cứ lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây và các bác kết bạn zalo với em em sẽ test thử cho các bác em đảm bảo cho các bác hột trong như hột chợ các bác nhá giả máy giả kim loại thoải mái luôn em bao tất cả luôn nha các bác nhá và bây giờ em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của bộ đồ chơi hột tài xỉu báo rung bốn mặt này đây em sẽ để cái máy rung lên đây em bật cái máy rung này đây để cho các bác cảm nhận cùng với em nha không rung không rung là gì là tam tứ không rung chén này mình bỏ qua đi cho chắc này các bác nhá nó có tam này Dung một cái nhất Nhất gì? Nhất mình đánh gì ạ? Nhất xỉu đúng không ạ? Nhất xỉu bốn cái lục tài lục tài không dung này không dung tam tứ đó tứ không dung tiếp tam tứ tiếp đó tam tam tứ tiếp đó tam tam tứ tiếp đó tứ lục tài này lục tài được chưa chuẩn chưa ạ